Bài nguyện số 1 Sự bình an trọn vẹn của người ở cùng con Sự bình an của nhất thể Bình an của tánh chân như Sự bình an đã có trước Vô cùng Và bây giờ Và hằng có Và đời đời Bình an của người trao cho con bình an của người ở cùng con. Sự bình an mà thế giới kia chẳng thể trao cho con, chỉ có sự bình an từ chính ta, từ nhất thể vĩnh hằng. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Sự bình an trọn vẹn của người ở cùng con Sự bình an của nhất thể Bình an của tánh chân như Sự bình an đã có trước Vô cùng Và bây giờ Và hằng có và đời đời Bình an của người trao cho con Bình an của người ở cùng con Sự bình an mà thế giới kia chẳng thể trao cho con Chỉ có sự bình an từ chính ta Từ nhất thể vĩnh hằng Tôi cảm ơn bạn Tôi yêu thương bạn Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. Sự bình an trọn vẹn của người ở cùng con Sự bình an của nhất thể Bình an của tánh chân như Sự bình an đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời bình an của người trao cho con bình an của người ở cùng con sự bình an mà thế giới kia chẳng thể trao cho con chỉ có sự bình an từ chính ta từ nhất thể vĩnh hằng Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. sự bình an trọn vẹn của người ở cùng con sự bình an của nhất thể bình an của tánh chân như Sự bình an đã có trước, vô cùng và bây giờ Và hằng có và đời đời Bình an của người trao cho con Bình an của người ở cùng con Sự bình an mà thế giới kia chẳng thể trao cho con Chỉ có sự bình an từ chính ta từ nhất thể vĩnh hằng. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. sự bình an trọn vẹn của người ở cùng con sự bình an của nhất thể bình an của tánh chân như sự bình an đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời bình an của người trao cho con bình an của người ở cùng con sự bình an mà thế giới kia chẳng thể trao cho con. Chỉ có sự bình an từ chính ta, từ nhất thể vĩnh hằng. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. sự bình an trọn vẹn của người ở cùng con sự bình an của nhất thể bình an của tánh chân như sự bình an đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời bình an của người trao cho con bình an của người ở cùng con sự bình an mà thế giới kia chẳng thể trao cho con. Chỉ có sự bình an từ chính ta, từ nhất thể vĩnh hằng. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. sự bình an trọn vẹn của người ở cùng con sự bình an của nhất thể bình an của tánh chân như sự bình an đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời bình an của người trao cho con bình an của người ở cùng con sự bình an mà thế giới kia chẳng thể trao cho con. Chỉ có sự bình an từ chính ta, từ nhất thể vĩnh hằng. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. sự bình an trọn vẹn của người ở cùng con sự bình an của nhất thể bình an của tánh chân như sự bình an đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời bình an của người trao cho con bình an của người ở cùng con sự bình an mà thế giới kia chẳng thể trao cho con. Chỉ có sự bình an từ chính ta, từ nhất thể vĩnh hằng. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. sự bình an trọn vẹn của người ở cùng con sự bình an của nhất thể bình an của tánh chân như sự bình an đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời bình an của người trao cho con bình an của người ở cùng con sự bình an mà thế giới kia chẳng thể trao cho con. Chỉ có sự bình an từ chính ta, từ nhất thể vĩnh hằng. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi.